Xin chào cả nhà, xin chào tất cả Quanzai ạ. Thì hôm nay mình lại chia sẻ với mọi người cảm nhận về những cảm xúc của Quanzai đối với diễn biến tình cảm trong uh, ờ, Mirab vào những ngày gần đây. Thì uh, một những chiếc thread liên quan tới uh, ờ, Mirab của những bạn interfan quốc tế thì mình xin chia sẻ lại với mọi người. Có thể là những cảm xúc chung này cũng chúng ta sẽ đồng cảm hoặc là có thể là những cảm xúc nhìn nhận từ phía cá nhân nhưng uh, mình cũng rất muốn chia sẻ những điều tốt đẹp đến với mọi người về Mirab à, trong cộng đồng của chúng ta thì hôm nay mình lại chia sẻ bài viết của bạn A Còng Sunshine từ Twitter nhé ạ. Đây là một câu chuyện thời rít liên quan đến Mirab. Sự thật về việc Miu mang chú thỏ bông trở lại sau gần 5 tháng khi các fan dường như đã quên đi câu chuyện đó vẫn còn khiến ta khiến tôi cảm thấy run rẩy và bồi ngồi. Tôi không thể thoát ra khỏi nó mà cứ nghĩ mãi Tại sao lại mang nó trở lại Tại sao lại là lúc này cơ chứ Và sao phải trao tặng tay nhau như thế Và câu trả lời duy nhất mà tôi có được Là sự bối rối bởi bộ não phức tạp của bimil Và tôi không thể hiểu được Văn, hãy để câu chuyện này trở thành một bài học cho tất cả chúng ta về sự sâu sắc của anh ấy nhé. Miu đã không bao giờ bỏ qua bất cứ chi tiết nào cả, đặc biệt là không bao giờ bỏ qua những điều quan trọng. Anh ấy chỉ đang đợi đến thời điểm thích hợp mà thôi, thời điểm cho những lý do rất đặc biệt, bởi vì tôi quan cảm thấy một dấu hiệu rất quan trọng ở đây. Cũng như bạn biết đó, khi Milrock đều nói rằng họ không thể nhớ rõ được các sự kiện xảy ra như thế nào, những khoảnh khắc từ ngày đầu họ biết nhau ra sao, thì có điều gì đó trong tôi luôn thôi thúc rằng đó không phải là một lời nói thật có lẽ bởi vì họ không muốn chia sẻ những khoảnh khắc đó với người bên ngoài cũng như với thế giới và tất cả các fan nữa có lẽ bởi những giây phút ấy chứa đựng một sự đặc biệt nào đó về ý nghĩa nào đó hoặc họ đã xưa chưa sẵn sàng để tất cả mọi người chạm vào bức tường của họ cái tòa thành vững chắc mà họ tạo ra cũng như những thuyết âm mưu mà chúng ta đã tìm hiểu về những ngày gần đây đó ạ à. Tương tự như vậy thì giả thiết này của tôi về cơ bản đã được xác định vào vài tháng gần đây nhất. Tất cả đều liên quan đến việc Bill nhắc lại những khoảnh khắc quan trọng xảy ra trong fandom mà không một ai yêu cầu anh ấy làm như thế cả. Điểm qua một chút về ba câu chuyện gần đây nhất nha. Câu chuyện đầu tiên là về câu chuyện Bobby, như các fan thậm chí nghĩ rằng Milrap bắt đầu sử dụng cái xưng hô này là vì chúng ta đấy nhưng thực sự thực tế thì hai người đã tự mình đặt ra cho nó ngay từ những ngày đầu tiên cũng như Bijan đã nói khi mà livestream thì Bijan nói là họ đã gọi nhau từ những ngày đầu rất rất lâu rồi vào những ngày đầu khi họ quay phim và WhatsApp là thì cũng như bạn biết đó có thể tưởng tượng nếu như mà bịa ra cả một câu chuyện để che giấu chỉ vì cái biệt danh mà không để ai nghi ngờ nó ngay từ đầu cũng như là để mọi người không nghi ngờ thì điều đó có phải là một vấn đề khá đặc biệt hay không? Tôi thật sự tin rằng họ không muốn chia sẻ sự thật về Bobby vào thời điểm đó đâu. Họ muốn giữ nó cho riêng mình lâu hơn vì biệt danh này thật sự là đặc biệt đối với họ. Và rồi khi hầu hết các fan chúng ta đã quên đi Bobby thì lúc này đang bận hai với Tua En và Khao thì Bimil lại quyết định mang nó trở lại một lần nữa. Dùng cụm từ quyết định ở đây là từ khóa quan trọng nhé, không một ai yêu cầu anh ấy tiết lộ về Bobby cả, cho nên mình dùng từ quyết định ở đây. Thậm chí còn không có lời nhắc nhở nào về nó nữa. Anh ấy chỉ trượt lưỡi bởi vì anh ấy muốn như thế. Và chúng ta đừng vội bao biện rằng vì Miu là chàng trai mới nổi trong làng trượt lưỡi hay cạnh tranh với vị vua trượt lưỡi trước đây như là Rap, bởi vì hoàn toàn là một câu chuyện khác đấy. Và tôi biết một số bạn sẽ nói vì anh ấy quá mệt mỏi sau buổi show khay nên có thể bị bối rối. Nhưng thành thật mà nói thì hồi đầu tôi đã vui vì lý do đó như vậy. Nhưng tôi thấy kiểu hành động này dần phát triển, nó khiến tôi nghĩ rằng anh ấy tự quyết định tiết lộ chứ không hề do tình cờ đâu nhé. Và hãy xem câu chuyện thứ hai như thế nào. Đó là câu chuyện về hoa mặt trời, hoa hướng dương và mặt trời. Câu chuyện thứ hai khiến mọi người bắt đầu lục lại những thread cũ, những video, những bình luận mà Bimiu gọi rắc như là hoa hướng dương, như thể đây hoàn toàn không phải là một chủ đề gì mới đối với họ cả. Lại một lần nữa, không ai yêu cầu Bimiu làm điều đó. Và mang biểu tượng mặt trời và hoa hướng dương trở lại với fandom của chúng ta. Mà anh ấy tự quyết định làm tất cả, thậm chí anh ấy còn là người nói ra cụm từ To My Sun Clover, và thêm vào emoji mặt trời và tiểu sử của chính mình nữa. Tất cả chúng ta đều sẽ ổn nếu anh ấy chỉ tặng một bó hoa mà thôi. Nhưng chính anh ấy khiến mọi người chú ý đến sự giống nhau giữa miêu rắp với hình ảnh mặt trời và hoa hướng dương, mang chúng ta trở về với quá khứ của ngày hôm qua một lần nữa. Tiếp theo là câu chuyện về nàng công chúa thỏ bông. Thậm chí đã qua hơn 5 tháng trôi qua, không còn ai nhớ đến nó nữa, không ai có thể nghĩ đến việc rằng đó là món quà mà Miu sẽ dành tặng Rap vào ngày lễ tốt nghiệp. Tôi khá chắc chắn hầu hết fandom đã quên tất cả những lời thề của họ. Mọi người đã bỏ qua nó, có thể nói là lời thề hoặc lời hứa cũng được à. Miu không nhất thiết cứ phải tặng thỏ bông ấy đâu, khi không một ai trông chờ điều đó thì lại một lần nữa. Vì Miu quyết định mang nó trở lại. Tôi thấy bùi ngồi hồi hộp Tôi không thể tin anh ấy lại tiếp tục làm điều này. Tại sao anh ấy lại mang hết những khoảnh khắc quan trọng trong fandom của chúng ta trở lại lúc này chứ? Sao lại là bây giờ? Đầu tiên thì hãy nói về việc tại sao lại tặng ráp chú thỏ bông vào ngày lễ tốt nghiệp của em ấy nha. Mọi người nói rằng việc tìm được nàng công chúa thỏ bông rất khó, vì thế anh ấy không thể làm nó trước đó được. Và chắc chắn rồi, nó có thể rất khó để tìm ra, nhưng vấn đề là mia muốn tìm cái gì đó khó để thực hiện và trao cho rap nhưng tại sao lại là ngày là ngày lễ tốt nghiệp của rap chứ miêu hoàn toàn có thể đưa cho rap vào những sự kiện khác mà sự thật là rap đã tặng miêu chú thỏ hoàng tử để cổ vũ một sự kiện solo của riêng anh và thẳng thắn mà nói thì nó chỉ như vậy mà thôi đó là một sự kiện solo bình thường không quan trọng như buổi lễ tốt nghiệp của rap đâu như mọi người cũng biết thì hôm bữa có chị à, Phi Fan đã đã hỏi trong lúc mà cast uh, à, nông stu á đã nói với chị ấy là giống như là cái kiểu mà mỉm cười cũng như là về món quà đặc biệt của Bimil dành tặng cho Rap nhân ngày lễ tốt nghiệp và những cái mà mình đang loại ngược dòng thì mình muốn tìm hiểu về những cái banner mà Bimil đã mang đến vào ngày lễ tốt nghiệp của Rap cũng như là những cột mốc quan trọng đó có những ấn tượng gì sâu sắc giữa họ đấy mới là dùng đến những cái banner ngày đầu tiên mà họ ngày lễ tốt nghiệp của Vimeo và ngày họ ký nhận fan fansign đầu tiên cho các fan về Valentine rồi ngày Valentine rồi gần đây nhất là ngày lễ tốt nghiệp của Rách thì đó là những banner gây chú ý đối với mọi người cũng như thật sự là có một ý nghĩa nào đó đặc biệt đối với họ nên Bimil đã dùng những từ đó để thể hiện những cột mốc quan trọng giữa hai người mà chúng ta chưa tìm ra được thì đó cũng còn là một dấu bí ẩn một, một điều chưa thể khám phá ra được mà mình đang lội ngược dòng để tìm hiểu lại đấy à còn tiếp theo bài của Trit hôm nay của bạn Sunshine thì như thế này Nhưng nói thật nha, tôi nghĩ nếu như Miu muốn anh ấy hoàn toàn có thể làm trước đó rồi Nhưng anh ấy đã đợi, tại sao anh phải đợi chứ? Bởi vì một lần nữa vấn đề này không liên quan đến đâm đâu Nếu anh ấy tặng nó ngay lập tức thì giá trị của món quà dễ bị giảm đi ý nghĩa của... Và thành ra là fan service chứ không vì chính mà họ nữa Miu không sẵn sàng để cả thế giới bước vào những khoảnh khắc của riêng họ và họ cũng chưa sẵn sàng để cả thế giới biết được ý nghĩa mà cặp thỏ bông chứa đựng. Nhưng khi chúng ta tự hỏi rằng tại sao phải tặng chúng trong dịp đặc biệt như lễ tốt nghiệp vậy, nếu nó không phải là fan service, nếu nó thật sự vì chính họ và với tư cách một cặp đôi thật sự, thì điều quan trọng là câu hỏi tại sao lại tiết lộ nó Miu có thể tặng nàng thỏ công chúa cho rắp một cách riêng tư cơ mà. Tại sao lại tặng em ấy nàng thỏ công chúa vào buổi lễ tốt nghiệp? Sau khi mọi người đã quên hết về sự tồn tại của chúng và anh ấy không cần phải làm như thế. Bởi vì cặp thỏ bông ấy có ý nghĩa sâu sắc đối với Miu rắp hơn rất nhiều so với những gì chúng ta có thể nhận ra. Chúng ta có thể suy đoán tất cả những gì mình muốn về lý do vì sao nó là quan trọng với họ đến như vậy. Nhưng thẳng thắn thì nó tùy thuộc vào Miu rắp nhưng tôi càng hứng thú với lý do tại sao lại là thời điểm này hơn. Nào, hãy nói về những sự kiện ý nghĩa mà Miu quyết định nhắc lại. Những khoảnh khắc đặc biệt đã xảy ra trong fandom nhé. Việc tiết lộ về Bobby xảy ra ở Miu Super Sokai Chuyện Mặt trời và Hoa Hướng Dương diễn ra ở buổi họp báo Boyfriend và cặp thỏ bông thì vào ngày tốt nghiệp của Rap. Điểm chung giữa chúng là gì? Tất cả đều là những sự kiện solo quan trọng đối với cuộc sống của hai người. Tại sao Miu lại quyết định mang những khoảnh khắc cặp đôi đó mà không phải là sự kiện nào khác lại là sự kiện solo? Nói thẳng ra thì sự chú ý của những sự kiện solo nên là những vấn đề cá nhân của chính họ. Nhưng điều mà chúng ta liên kết được với mỗi sự kiện solo quan trọng là những khoảnh khắc ngọt ngào của hiện tại và quá khứ của cặp đôi. Vấn đề là khi con đường thứ hai của họ bắt đầu tách ra, Miu đã đưa ra những quyết định đầy toan tính như thế. Đầu tiên là anh ấy đã gửi đến rap một thông điệp rất rõ ràng và công khai – anh ấy muốn nói với Rap rằng anh ấy không bao giờ quên đi mọi thứ. Mỗi một khoảnh khắc mà họ đã chia sẻ cùng nhau sẽ mãi mãi ăn sâu vào trái tim của anh ấy. Anh ấy đang thực hiện điều đó trong những sự kiện solo. Bởi vì anh ấy từng nói thậm chí nếu họ bước đi trên hai con đường khác nhau, nó cũng không thành vấn đề gì cả. Miu sẽ luôn luôn ở bên cạnh Rap và điều quan trọng nhất, Miu đang thực hiện một mục đích đầy tính toán với thế giới bên ngoài, bao gồm cả fandom của chúng ta. Đúng vậy, vì dù cả hai đang dần trở nên riêng tư, nhưng điều này chỉ khiến cho những khoảnh khắc càng có sức chứng minh mạnh mẽ hơn nữa. Anh ấy dần tiết lộ từng chút từng chút một những phức tạp trong mối quan hệ của hai người, điều mà họ chưa từng sẵn sàng tiết lộ trước đây. Nhưng giờ đây, Miu đang từng bước chậm rãi bật mí nó. Sự thật là anh ấy tự mình nhắc lại những câu chuyện này khi Phan Đâm thậm chí còn không hỏi về nó, là một minh chứng rõ ràng hơn bao giờ hết. Có phải họ đang trong quá trình tiết lộ bí mật quan trọng nhất với tất cả chúng ta hay không? Chỉ thời gian mới có thể trả lời được. Nhưng tôi lại rất tò mò về những điều tiếp theo mà Miu sẽ nói với chúng ta. Vâng, đây là thời rip viết về Miu Rap của bạn A Còng Sunshine trên Twitter ạ. À. Thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ lại với mọi người những cảm nhận như vậy và những điều mà chúng ta đang chờ đợi sắp tới đó là vào ngày sinh nhật của Rap cũng như việc mà rách đòi có một căn nhà thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới khi Bimil sẽ làm những điều gì bất ngờ hơn nữa thì chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ. Chúc mọi người một ngày nhiều năng lượng ạ. À. Xin tạm biệt nhé.